Kính bạch Thầy, con rất hay về chùa để nghe giảng Pháp, nhưng con nhận thấy trong tâm con chưa thật sự khởi được rõ ràng lòng biết ơn đối với Tam Bảo. Xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. À. à, kính thưa đại chúng, cái tâm biết ơn thật sự đối với phàm phu chúng ta nó rất là ít các con nhé, ít lắm đấy. Chúng ta hay quên ơn, hay vô ơn nữa và hay còn bội ơn nữa các con ạ. À chúng ta hay bị như vậy lắm nhé đấy cha mẹ sinh ra ta nuôi lớn ta giáo dưỡng ta mà nhiều khi ta còn quên cha quên mẹ à, à, con gái lấy chồng xong thì quên mất cha mẹ luôn mà con trai có vợ xong là chả nghĩ đến mẹ đến cha nữa đấy cho nên cái tâm của chúng ta là cái tâm vô ơn nhiều lắm các con nha thế cho nên ở chùa ba vàng hiện nay Thầy đang xiển dương ba cái tâm mà mọi người ai về chùa tu học đều phải thực tập. Ba tâm là cung kính, vâng lời và biết ơn. Chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể tự thân mình thành tựu được bất kỳ một việc gì nếu tự mình. Có ai rời được các mối quan hệ đâu. Các con cái thành cái thân mình cũng phải nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ cơm, nhờ gạo, nhờ vải vóc mới thành cái thân này chứ, đúng không? thế các con ăn cơm gạo lại phải nhờ bác nông dân nhờ bác nông dân mà nhờ đến cả con trâu đi cày nữa phải không nhờ cả ánh nắng mặt trời nhờ cả giọt mưa buổi sớm nó mới kết thành hạt gạo cho các con ăn thì các con có thấy mình phải mang ơn hết không cái áo mình mặc lại phải nhờ cái bác thợ dệt vải lại phải cảm ơn con tằm nó cho mình cái sợi tơ cảm ơn cây bông nó cho mình cái sợi vải phải không bao nhiêu cái mình phải cảm ơn và đấy thầy đeo cái kính này cũng phải nhờ đến cái ông bác sĩ hay là người chế tạo ra cái kính này không thì mắt mình không nhìn thấy nó cận không nhìn thấy đó các ông thấy mình phải mang ơn không đó mà chúng ta học đấy ăn quả nhớ kẻ trồng cây vào đi đường ngồi dưới bóng mát cảm ơn người còn trồng cây mình uống ngụm nước nhờ người ta cũng phải cảm ơn người ta thế cho nên ấy, cái tâm biết ơn ấy, là chúng ta phải học các con phải rèn hàng ngày mới có còn thì thường chúng sinh bản chất cái tính của chúng sinh là hay vong ơn quên ơn lắm các con ạ ai giúp mình xong quên luôn và lúc cần thì tha thiết xin các anh các chị giúp em các cô các bác giúp tôi giúp xong cái quên phát ngay thế nếu lúc nào bất lợi cho mình quay lại phản người ta ngay cho nên gọi là vô ơn phản chủ đó đấy cái tâm của chúng ta hay như vậy đấy các con ạ à. nhé thế cho nên chúng ta phải rèn cái này bạn này bạn nói là tại sao bạn hay về chùa nghe pháp nhưng bạn vẫn chưa khởi được cái tâm biết ơn tam bảo thế thì bạn này là cái hạt giống biết ơn còn ít quá bạn phải chịu khó gieo trồng và tưới tẩm hàng ngày thường khởi cái tâm cảm ơn nhé ai giúp mình cái gì một tí phải cảm ơn các con ở trường ở lớp ví dụ buổi sáng dậy sớm bạn nào bạn gấp giúp cho mình cái chăn mình phải cảm ơn mình đi ra nhà à, chỗ vệ sinh mà bạn đã múc cho mình cốc nước để đánh răng cảm ơn à, xuống bếp ăn cơm bạn đã, đã sắp ghế sẵn sàng mình cảm ơn Nghe không? Tức là mình phải có cái tâm tri ân. Thầy nói cái người phương Tây họ hay học cái chữ cảm ơn lắm, hay nói cảm ơn lắm. Người Việt mình á, trước đây Thầy nói là nói chữ cảm ơn còn xấu hổ. Các ông có thấy không? Nói cảm ơn ở sao khách sáo thế, xấu hổ. Mãi bây giờ Thầy nói mà cái, cái, cái gọi là cái, cái văn hóa cảm ơn mình bắt đầu mới có đấy. Trước đây Thầy nói là cái, cái thời cái lứa của Thầy này này, mà nói chữ cảm ơn này bảo ừ, điệu khách sáo, nghe không? Ờ, điều bộ khách sáo cảm ơn Đấy. thế nhưng cảm ơn là cái điều tốt mình phải cảm ơn chứ đúng không ai giúp gì mình phải cảm ơn Đó. chứ mình không thì mình vô ơn lắm mình vô ơn cả với cha mẹ mình vô ơn với những người giúp đỡ mình cho nên các con hãy thực tập cái tâm biết ơn người có tâm biết ơn người ấy được nhiều phúc báo người vô ơn thì sẽ bị quả báo xấu không tốt cái người vô ơn ấy các con ạ à, sau này không ai giúp đỡ người đấy cho nên đối với thầy thái minh thì thầy thái minh đúng là cái tâm tri ân rất là nặng những người giúp thầy một tí một tí gì từ ngày xưa khi có duyên mà gặp lại thầy đều rất cảm ơn và thầy đều tìm mọi cách giúp đỡ người ta để đền đáp công ơn người ta cho nên phật dạy đệ tử của phật là người sống phải biết ơn này và phải biết đền ơn mới xứng đáng làm đệ tử của phật là đệ tử phật mà không biết ơn không biết đền ơn không phải đệ tử Phật nhé. Cho nên Thầy mong bạn này sẽ cố gắng gieo trồng nhiều hạt giống biết ơn, thường suy nghĩ về cái sự biết ơn nhiều, cảm ơn những ai giúp mình dù một chút một chút, mình sẽ trở thành người sống biết ơn nha.